Chào bạn, tôi là Kevin Nguyễn, chuyên gia đào tạo FMB từ chiến. Trong tuần vừa rồi thì Kevin Nguyễn tiếp tục nhận được một số những câu hỏi từ các bạn mới bắt đầu uh, tìm hiểu về các lớp học về nghiệp vụ quản chế và các bạn có hỏi rằng là có rất là nhiều các lớp học về nghiệp vụ quản chế khác nhau. Vậy thì sự khác nhau giữa các lớp học về nghiệp vụ quản chế đó là như thế nào? Thì để trả lời cho câu hỏi này, Kevin Nguyễn sẽ đưa ra một vài phân tích à, để các bạn có thể hiểu được uh, sự khác nhau giữa các lớp học về nghiệp vụ quản chế để từ đó giúp các bạn có thể lựa chọn cái lớp học phù hợp với mình thì trên thực tế thì cũng có rất là nhiều các cái mô hình quán khác nhau như mô hình quán cà phê mô hình quán trà sữa mô hình quán uh, ờ, fresh food hoạt động ở những quy mô khác nhau ờ, và dạ, cao hơn nữa thì có mô hình quán là dạng bar, club hay là những cái nhà hàng, khách sạn ờ, ở những quy mô khác nhau vậy thì có rất là nhiều các mô hình quán khác nhau ở trên thực tế như vậy thì cũng sẽ có rất là nhiều các cái lớp học về nghiệp vụ pháp chế để đáp ứng cái nhiệm vụ và pháp chế dành riêng cho các mô hình quán ví dụ khi mà bạn muốn học về các loại đồ uống liên quan đến cái mô hình như mô hình bar mô hình nhà khách sạn thì thường các bạn sẽ được học về các loại đồ uống có cồn như là các loại rượu, rượu mạnh, rượu mùi, rượu khai vị, các loại rượu vang và cách kết các loại rượu cũng như là công thức để tạo ra các loại đồ uống như cocktail, mocktail hay là các loại đồ uống liên quan đến mô hình mà mình sẽ làm việc hoặc là hoạt động kinh doanh thế nhưng mà bạn vừa đến làm kinh doanh hoặc là nếu như bạn muốn là làm việc cho các mô hình quán cà phê trà sữa thì mình sẽ tìm hiểu các lớp học chuyên sâu về mô hình quán về trà phê cà phê và mô hình quán trà sữa và như vậy thì các bạn sẽ có được kiến thức về các loại đồ uống liên quan đến cái mô hình và sẽ rất là tốt cho cái hoạt động và công việc làm việc của mình trong tương lai như vậy thì bạn đã hiểu rằng là thì tại sao lại có rất là nhiều các cái lớp học về nghiệp vụ quan chế khác nhau và hiện các lớp học về nghiệp vụ quan chế khác nhau đó để tạo ra để có thể đáp ứng được các cái uh, các mô hình quả mà trên thực tế đang hoạt động và đang đang cần để có được kiến thức chuyên sâu giúp các bạn có thể làm việc ngay khi mà các bạn đã À, tốt nghiệp để các bạn có thể là ứng dụng những cái kiến thức đó vào công việc của mình vậy thì qua video này các bạn đã dạ, hiểu được là tại sao lại có các lớp học về nghiệp vụ quan chế khác nhau như vậy và chúc các bạn có thể lựa chọn cái lớp học về nghiệp vụ quan chế phù hợp với mình và từ đó thì sẽ à, thì, dạ, à, có những kết quả tốt nhất cho cái à, công việc hay là những cái hoạt động kinh doanh của mình Đến khi mà thì, dạ, à, các bạn à, muốn hướng tới ở video này Kevin Nguyễn sẽ kết thúc tại đây hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo từ Kevin Nguyễn